ở bên trong hộp nướng thì chúng ta sẽ có mâm và vỉ bằng inox đây đây là mâm vỉ bằng inox đây tính năng đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn xem đó là khóa ga khi tắt lửa thì tôi sẽ mở cùng lúc hai bếp nấu đây còn một bếp nướng Ôi. các bạn có thể nhìn thấy là ngọn lửa xanh đẹp thì tiếp theo đó, tôi sẽ vặn nhỏ ngọn lửa lại lại vặn nhỏ ngọn lửa thế lại để có thể dễ thổi để thao tác tính năng là phá ra khi tắt lửa cho các bạn xem thì sau khoảng 15 cho đến 7 giây que cảm biến của bếp nó sẽ nhận được tín hiệu lửa đã tắt thì bếp nó sẽ tự động phá ra lại đây bếp đã phá ra kèm theo ờ, thông báo là tiếng bếp đây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 nên nếu mà xảy ra tình trạng mà nước nó có tràn bên ngoài á thì nó rất là khó cho chạm vào dây lửa này để mà khiến cho lửa tắt được nên những nơi mà họ quảng cáo đây là tính năng chống trào là không hề đúng nguyên nhân chính mà khiến cho lửa tắt thì chỉ có thể là do gió thổi mạnh qua thôi đây cả ba bếp điều đó khóa ra không tắt thì vẫn mở bình thường đây tính năng tiếp theo tôi sẽ thử đó là khóa ga khi nước cạn nồi thì tôi sẽ sử dụng hai cái miếng sắt này đây để thay thế cho hai cái nồi ở cái trong biến này nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga thì ở dưới cái nồi của chúng ta nhiệt độ nó yêu cầu là phải đạt trên 300 độ thì bếp mới tự động khóa ga thì nếu như mà các bạn muốn thử tính năng này tại nhà thì các bạn nên sử dụng những cái loại nồi mà nó có đáy dày các bạn không nên sử dụng những cái nồi đáy mỏng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 cả hai đứa tôi đều đã đạt cái nhiệt độ cao đây nên là nó đã tự động giảm ngọn lửa lại đây nhìn biết bên trái của tôi là 300 đây giờ bên phở của tôi là 330 thì tùy vào cái vị trí á, nhiệt độ nó sẽ khác nhau <clears throat> vì cái dòng bếp ga nhập này á, sử dụng nó rất là hao pin nên là khi các bạn có sử dụng pin á, thì các bạn cũng nên tránh sử dụng những cái loại pin như là pin con ó pin con thỏ đây thì những cái loại pin này các bạn chỉ có thể sử dụng từ 15 cho đến 20 ngày thôi một số loại pin tốt hơn như là Panasonic, Toshiba và pin Maxell á thì các bạn có thể sử dụng được từ 30 cho đến 4 40 ngày nhưng mà những cái loại pin này á khi các bạn sử dụng biết bao nhiêu thì nó sẽ rất là kém nên là các bạn không nên sử dụng thì để mà khắc phục vấn đề về pin đó thì bên chúng tôi sẽ có bán kèm và hoặc là tặng một bộ, bộ pin sạc như thế này đây nó sẽ có gồm một viên pin sạc đây một cái lò xo và bộ cắm sạc như thế này phía bên trái của tôi nó đã tự động khóa ra sau tính năng là cứ sạc nồi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 khi đèn thì chiếu tắt ánh sáng đỏ thì có nghĩa là pin đã yếu thì các bạn cũng nên cắm sạc vào đây phía bên phải cũng đã tự động khóa ra sau tính năng là nước cạn nồi đây ra công tắc vẫn mở bình thường thì giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp pin sạc vào bên trong thì ở cái pin này đó ở cái pin này đó, nó sẽ có cực âm và cực dương đây thì tôi cũng làm dấu để các bạn có thể phân biệt khi mà các bạn nhận biết về nhà dấu cộng chính là cực dương và dấu trừ chính là cực âm thì khi mà các bạn lắp đi vào bên trong đó, các bạn nhớ lưu ý một điều như thế này là chúng ta sẽ hướng cực dương này ra phía bên ngoài và cực âm vào bên trong tức là viên pin đó, nó sẽ nằm theo cái hướng như thế này đây tránh cái trường hợp lắp đảo cực pin lại vì nếu như mà các bạn lắp đảo cực pin á thì nó sẽ có thể xảy ra trường hợp thứ nhất đó, là pin chúng ta sẽ không hoạt động được và thứ hai á nó có thể xảy ra trường hợp là pin chúng ta bị hư hỏng nên là các bạn hãy nhớ lưu ý cái điều này thì ờ, chúng ta chỉ sử dụng một viên pin thôi nó sẽ không đủ độ dài của học pin này nên các bạn sẽ mượn một cái lò xo này đây thì các bạn sẽ móc một đầu lò xo này và cái danh đầu cực đầu cực dương của viên pin á nó sẽ có những cái lỗ như thế này đây thì các bạn sẽ móc cái đầu lò xo này vào những cái lỗ này đây để chúng ta có thể cố định cái lò xo này lại để khi mà các bạn cho vào bên trong sử dụng á, sẽ không sợ xảy ra cái trường hợp nó sẽ bị bung ra đây nếu sử dụng trên sàn hoạt động bình thường ở bên trong bếp á, tôi cũng làm sẵn một cái đầu chờ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 để trong quá trình chúng ta nướng á, thì hơi nước nó sẽ bốc lên thì nó sẽ giúp thực phẩm của các bạn á, sẽ được mềm không bị khô cứng và khi mà các bạn nướng xong rồi á, các bạn vệ sinh nó cũng sẽ được dễ dàng hơn đối với dòng đĩa nhiệt này á, thì chúng ta sẽ có một cái loại van sử dụng phù hợp với nó đó chính là dòng van Amilus 345S này đây <clears throat> thì cái dòng van này á, nó sẽ tiết lưu cái lượng ga ổn định hơn những loại van khác chúng tôi bán hỗ trợ khách hàng với giá là 130 ngàn ở một số nơi khác đó, họ bán với giá 160 trở lên và họ cũng quảng cáo đây là loại van được nhập khẩu từ Nhật hoặc các nước châu Âu nhưng các bạn lưu ý một điều á, là tất cả những cái loại van này á, nó chỉ được sản xuất tại Việt Nam nó chỉ mang công nghệ của Nhật thôi chứ không phải được nhập khẩu từ Nhật hay các nước châu Âu bếp sẽ được bảo hành một năm trong vòng 10 ngày đầu tiên á, thì nếu như mà có lỗi gì về kỹ thuật thì bên chúng tôi sẽ đổi trả cho các bạn biết mới với giá trị tương đương đây tiếp đã ờ, tự động khóa ra sau có thời gian hẹn giờ nó cấm đây đây á, thì chúng ta sẽ có đây là tính năng rang xào đồ khô để khi mà các bạn rang hoặc xào những món ăn mà cần cái nhiệt độ cao á như ban nãy tôi cũng đã nói thì ở qua cảm biến này nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp nó sẽ tự động khóa ga. thì uh, nếu mà các bạn rang xào những món ăn mà cần nhiệt độ cao á, thì các bạn sẽ sử dụng tính năng này khi mà các bạn kích hoạt tính năng này á, thì ở qua cảm biến này á, nó sẽ thay đổi nhiệt độ từ 250 độ lên đến 300 độ để các bạn có thể rang xào thoải mái mà không sợ bị kìm hãm nhiệt độ lại thì để mà có sử dụng á